Xin chào anh em đến với kênh youtube của Tây Casino Thì uh, thưa anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái cung cụ Cái uh, dụng cụ hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp rất là hiệu quả đó chính là những con mỏ đổi bài thì cái tác dụng của những con mỏ đổi bài này là gì nó giúp anh em tráo đổi những cái lá bài cho nhau chẳng hạn như là anh em chơi các bộ môn như là liêng ba cây bài cạp đánh ờ, những con mỏ đổi bài này rất là hiệu quả à, thì à, mình sẽ test thử cho anh em xem cái con mỏ này như thế nào và hướng dẫn anh em cái cách sử dụng con mỏ này sao cho nó hợp lý kết hợp vào cuộc chơi ờ, một cách tốt nhất nha anh em thì à, cái dòng mỏ đổi bài này là hoàn toàn 100% motor Nhật nha anh em rất êm và chống ồn Đấy. đây là cái mỏ đổi bài được thiết kế riêng giúp anh em kết hợp vào những cái chẳng hạn như anh em kết hợp vào uh, cổ chân này Đấy, anh em kết hợp vào cổ chân của mình Đấy, anh em lắp vào cổ chân của mình như thế này Đấy, hoặc là anh em kết hợp vào cổ tay áo Đấy, ống tay áo Đấy, hoặc là cổ tay như thế này tùy anh em sẽ ờ, kết hợp vào đâu mình có thể kết hợp vào quần và áo thay cho những cái dòng áo đổi bài quần đổi bài Đấy, đổi rất là hiệu quả anh em nhìn lá 4 nhé 9 này Đấy. trao đổi rất là nhanh đúng không anh em nhìn này Đấy. anh em thấy tốc độ của nó thế nào rất nhanh và êm đúng không ạ thì đây là những cái dòng sản phẩm uh, của Nhật nên nó chơi rất là tuyệt vời khi anh em chơi các bộ môn như liêng ba cây bài cạp sử dụng con uh, ờ, mỏ đổi bài này rất là tuyệt vời luôn ừ. anh em sẽ cháo đổi nhất là mùa đông đến rồi anh em có thể kết hợp vào uh, áo khoác của anh em à, có thể kết hợp đổi ở phần bụng hoặc là đổi ở phần à, <clears throat> đổi ở phần à, cổ tay áo đổi ở cổ tay áo là tốt nhất nó có hai dây ra dây này là chính là đầu sạc của anh em này còn dây này chính là đầu nút nhả bài anh em bắn nhả bài nó sẽ nhả ra đấy rất là đơn giản và tiện lợi như thế thôi đấy. còn đây là cái đầu sạc cho anh em giúp anh em sạc khi à, anh em sạc đầy pin con à, motor này thì có thể đánh được tầm à, 7 đến 8 tiếng thoải mái Đấy. chỉ cần sạc đầy là đánh được tầm 7 đến 8 tiếng Đấy, anh em nhìn này sạc đầy là đánh được rất là ok thoải mái Đấy. anh em thấy chưa Đấy, mình chỉ cần cắm đầu sạc và dây củ sạc sạc này thì là sạc điện thoại Samsung bình thường của anh em Đấy. anh em có sạc nhanh thì sạc nhanh Đấy. rất là tốt thì đấy đơn giản như thế thôi con mỏ này đơn giản nhỏ gọn hiệu quả nhưng mà kia uh, cái hiệu quả nó đem lại rất là tiện lợi luôn chẳng hạn như anh em chơi các bộ môn như là liêng ba cây liêng đi chẳng hạn anh em hao một cái lá bài vào trong uh, <clears throat> trong cái mỏ này cho tôi anh em kết hợp vào cổ tay áo như thế này cổ tay như thế này thì anh em sẽ hao vào cổ tay Đấy, anh em hao một cái lá gọi là lá át Đấy. cái cách hao bài thì anh em cứ theo dõi video của tôi có rất nhiều video tôi hướng dẫn anh em cách hao bài rồi còn đây là cái bài anh em nhận được này Đấy mình chơi liêng đúng không mình có thời gian uh, tố đấy mình có thời gian ra vào tiền đấy. cái thời gian đấy mình sẽ tranh thủ cháo đi chẳng hạn như với cây 4 này mình sẽ cháo lấy là át đấy à, cách cháo thì rất là đơn giản này, anh em nhìn này cháo này nếu mà anh em để ở cổ tay này anh em chỉ cần ấn lao bốn vào kia thay đổi bà là xong đấy. rất là đơn giản đấy, đổi thành lá anh em thấy chưa rất là đơn giản đổi lại cho anh em xem này Đấy. mỏ đổi rất là nhanh em kết hợp vào gấu quần này như tôi chẳng hạn Đấy. chẳng hạn như kết hợp vào cái gấu quần này như thế này thì anh em sẽ đưa lá 4 này vào anh em chéo check hình chữ V nhé đưa lá 4 này vào miệng đây chẳng hạn ví dụ nó ở gấu quần gấu quần bên trái này Đấy. anh em cầm bài tay trái thì anh em sẽ đưa vào đổi đây Đấy. rất là kín đáo và không ai phát hiện ra đổi được liên quy cát rất là đơn giản đúng không ạ Đấy. con mỏ đổi bài này à, nhỏ gọn hiệu quả thì ờ, nó sẽ hiệu quả như thế nào thì tùy vào các anh em kết hợp thôi ấn nhà bài ra này thì đấy đấy là cái con mỏ đổi bài của Nhật này đấy. hiện nay ờ, T Casino đang áp dụng một cái chương trình khuyến mại rất lớn cho anh em nào mà đã đăng ký kênh nha anh em ấn đăng ký kênh thì sẽ được nhận ờ, khi mua mỏ sẽ được tặng một con ví đổi bài đấy, ví đổi bài cũng giống như mỏ đổi bài thôi nhưng nó được ngụy trang bên trong chiếc ví đây anh em nhìn ví này đấy, nó được ngụy trang nó cũng cháo đổi bài rất tuyệt vời đấy anh em nhìn này là ad nhé là quy này đấy anh em thấy chưa ví rất là ok luôn êm và nhẹ nhàng đây là những dòng mẫu ví nhật đấy, anh em nhìn nhé rất tuyệt vời luôn đó anh em thấy chưa? rất tuyệt vời luôn khi uh, chơi uh, mình hao là ad này đây là ad này đấy chẳng hạn như là ad mình hao được thì ờ, cái ví này cũng có rất là nhiều cách để trao đổi anh em kẹp tiền lên trên ví này hoặc là đấy, đấy giấy tờ này đựng giấy tờ khi đi mang đến đi chơi anh em đựng giấy tờ thoải mái vừa bảo vệ giấy tờ bản thân lại còn đựng được tiền này. Đấy. đầu sạc của ví này anh em chú ý cho mình nha cái sạc của ví ở đây này rất nhiều anh em không tìm được sạc của ví nó nằm trong cái ngăn uh, lớn nhất này này ở bên trong Đấy, đầu sạc cũng sạc điện thoại như bình thường của anh em thôi Đấy cũng đầu sạc điện thoại cắm vào chơi rất là hiệu quả luôn Đấy. cứ đầu sạc điện thoại cắm vào là xong rất là đơn giản thế là anh em sạc được con ví sạc đầy thì cũng chơi được như thế nha Đấy. nó cũng không khác gì một con motor cháo đổi bài Đó. đây bài anh em này mình sẽ cháo đổi cho anh em xem anh em sẽ đặt cái lá bốn này trên bài anh em để trên ví cái thời gian mình ra vào tiền người ta không chú ý mình sẽ kéo đi đưa lại miệng này rút ra Đấy, anh em nhìn quy cá, hoặc là anh em cũng có thể đổi sang một cách khác là vốn này check cho chéo hình chữ V đưa lại Đấy, rút ra rất là đơn giản nhanh gọn nhẹ quy cá, thì à, anh em à, tập luyện khoảng à, 15 20 phút là anh em sẽ sử dụng thần tục thôi Đấy. khi em sử dụng thần tục rồi thì mang đi chơi nó sẽ rất là hiệu quả ấn nhà bài góc ví này màn đi chơi nó sẽ rất là hiệu quả đúng không ạ còn anh em mà chưa quen mà đã muốn sử dụng ngay thì mình cũng nói luôn là không thể chơi được đấy. anh em phải tập thật là tốt đấy. sử dụng quen thì cũng mang đi chơi bịp nhé để tránh trường hợp nổ đấy thì à, đây tất cả các dòng sản phẩm này thì à, đang có một cái chương trình khuyến mại rất là lớn thì anh em cứ ấn đăng ký kênh để à, biết thêm chi tiết nhé hoặc là anh em có liên hệ trực tiếp với mình qua hai số hotline trên màn hình 0844 1749 hoặc à, uh, 0834663333 thì uh, đấy là <coughs> đấy đấy là phần của mình thì uh, anh em cứ uh, liên hệ để biết chi tiết nhé Xin chào anh em